chào anh em hôm nay bên đại lý tôi giới thiệu với anh em cái ống cảm ứng R6 em nhá với cái ờ, nhịp rung của nó là đếm hai bốn sáu tám mười thầy thợ con bạc già nhìn thấy cái đồ này khẳng định anh em là ăn được tiền anh em luồn bộ vị không tang mà là chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi em nhá trên cái ờ, tất cả các đồ và vì không có đồ gì mới chưa mà qua được cái hàng ống R6 này luôn đúng bộ vị không tang là chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi với công thức bảng vị dung hai bốn sáu tám mười anh em nhá để anh em đi chơi này khẳng định anh em là chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi à, sấp đôi anh em này bấm luôn cho anh em này đi kèm phải có một cái điều khiển anh em nhá bấm này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này sáu thì của nó là cái khoảng năm sáu là cái khoảng sấp đôi anh em nhá không thể sai được thì bây giờ tôi sóc luôn anh em này cái cái cự ly của nó từ mét hai hất về anh em nhá đấy bắt xa nhất là một mét hai không thể xa hơn được đâu anh em nhá một này hai này ba này bốn này năm này năm này nó vẫn đứng cái khoảng sấp đôi anh em này anh em thấy không không thể sai được em này máy mà đã đo thì không bao sai đánh ống cảm ứng thì 10 anh em đánh là nghiệm luôn cái đồ này vì đánh sới đánh cái đồ rất là chất lượng vì không phải luồn bát luồn đĩa khi em luồn bát luồn đĩa cái tỷ lệ rủi ro của anh em đầu tư khoảng gần chục triệu bạc mua cái đĩa hoặc cái bát mà họ đập rất là là rủi ro anh em nhá vị là cái cây vị là cây vị không tang em này tôi tiếp tục sóc này Đấy, cự ly bắt một mét hai hất về anh em nhá Đấy, rất là ok rồi vị mới thì bắt xa hơn một chút nữa bấm này một này hai này ba này bốn này bốn anh em này bốn xong đức nó là ba trắng anh em này ba đến bốn nhịp nó là ba trắng anh em này anh em thấy không không thể sai được chồng quân chồng vị cái hàng này đều báo hết thì em lý cho tôi này vừa rồi tôi kiểm chứng đôi ba tiếng bạc bây tôi giới thiệu thêm về đồ em này em alo tôi 0984 3148 đây là cái bảng vị của nó em này tôi sẽ để bảng vị ở đây thì cái bảng vị này nếu anh em mua hàng hoặc là muốn tư vấn thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cái giọng rung nghe giọng rung thì khoảng 3 nhịp là anh em có thể nghe đứt được là trong bao nhiêu đĩa là cái gì rồi với công thức bảng vị 1 đến 2 nhịp là tứ tử trắng 3 đến 4 nhịp là ba trắng 5 đến 6 nhịp là sấp đôi 7 đến 8 nhịp là ba đen tứ tử thì rung dài rất rung nhiều rung liên tục là 90 nhịp thì em đi thế này không có cái đồ gì mà không luồn bát đĩa quân vị mà em thể chơi được anh em một là em đến xong đến dưới luôn được cái bát hình hai là luồn được cái đĩa khiển đĩa chiều em nhá ba là luồn được cây vị vị thì có hai loại một là đánh ống một là đánh ống cảm ứng hàng cao cấp hai là anh em đánh hàng quét ngang bệ trôn bệ thảm thì là đánh những cái quân không tang nhưng nó là hàng gọi là chưa phải cao cấp thì cái ống R6 này là nó có hai phiên bản anh em này hai phiên bản của nó là cái gì đầu tiên đó là phiên bản có dây thứ hai là phiên bản không dây cái phiên bản có dây này là rung nó sẽ êm một phiên bản không dây thì anh em là rung ra ngoài đấy tùy anh em lựa chọn thì ngụy trang vào đâu ống chân ống đồng kẹp vào bụng túi quần túi áo tùy anh em nhá thì cái ống này là hàng dùng hàng sạc anh em sạc chúng tôi khoảng độ hai ba tiếng đồng hồ này em chơi liên tục được một ngày cây vị không tang là cái cây vị thầy thợ bóc ra không tang tích gì thử làm trông hút đây là một cái làm châm em này thử quân vị rất là ok em này bát đĩa thì khẳng định em là xanh chín anh em mà đã từng đi mua đồ liên quan đến đồ cảm ứng rồi thì em biết là cái độ chất lượng rất là ok này bát thì là bát làm được mình không liên quan đến bát đĩa Đấy, luồn đúng một cây vị và là có thể mình chơi ngon lành cành nào rồi cái cự ly bát của nó một mét hai hết đấy em đứng 20 phân này 40 phân 78 phân đều bát anh em cứ đeo vào trong người thì mua hàng của tôi có phiếu hành đổi mới một tháng và miễn phí một năm nên em hoàn toàn tin tưởng về cái chất lượng đẳng cấp anh em này Đấy, vị nhà tôi vào tất cả các loại vị vị không tang anh nhá thầy thợ bóc ra không một tăng tích gì em này từ các loại bài này đáp bổ ca kim cương xanh kim đỏ dầu vàng dầu đỏ hay đến các loại thuốc này ba số này hay là Vina Thăng Long hay là các loại chắn đóm thì tùy các loại chắn là gáy trắng gáy xanh gáy đỏ hay là cái bài tam cúc thì tôi đều vào ok cho anh em em zalo tôi không chỉ bốn ba 0984314488 thì có cái điều khiển này anh em đi chơi cái điều khiển này em thể dán vào tay chân hay kẹp vào lách hay đúng lúc túi quần ăn tiếng nào kết bấm tiếng đấy còn không ăn tiếng nào anh em có thể đánh xanh chín thì tùy anh em cái ưu điểm vượt trội của nó là anh em thể kiểm tra lại ví dụ tiếng đấy anh em đang tranh thủ chia tiền kiểm tiền anh em chưa nghe ra thì anh em có thể bấm lại một lần nữa để xem đúng nó có ở đúng là cái cái nhịp vị thì không hay những cái tiếng anh em kết lớn anh em để anh em đi chơi nó rất là phù hợp rất là ok thôi đấy thì bây giờ tôi lại sóc cho anh em đôi ba tiếng bạc xem cái chính xác và chất lượng có chuẩn chỉ không anh em này cái hàng này đi chơi là không bao thua tha được đấy phải luồn vị anh em nhé em đi chơi đánh, đánh cờ bạc anh em cũng bảo không luồn bắt đi con vị mà anh em bảo em ăn được tiền thì không bao giờ ăn được tiền anh em à đừng đi mua cái đồ ối rồi ôi về mà thua tha mà vất vả thêm anh em này bắt đầu ăn mới bấm này không ăn mà không bấm anh em nhá một này hai này ba này nghe cái giọng rung này tôi biết là nó đang ở cái khoảng sấp đôi em nhá bốn này năm này năm thì nó là sấp đôi rồi anh em này sáu này năm sáu anh em này anh em nhá chuẩn đét luôn năm sáu sấp đôi anh em này đó xong xong đặt xuống này khẳng định với anh em rồi này đây là cái nam châm tôi để ở đây này bấm lên anh em này một này hai này cái giọng rung này vẫn tiếp tục là sấp đôi anh em nhá tiếp tục khẳng định là sấp đôi này đánh đủ cả mặt vị này không vào sai được này năm này dừng đúng lại năm này mở bát này chồng quân chồng vị để báo hết anh em đã là đồ chất lượng cao díu quân díu vị quân cắt to cắt nhỏ đều ok anh em này khẳng định anh em luôn Đấy, hôm nay tôi làm clip tôi cắt sẵn cái quân vị ra mà anh em đi chơi là vị là vị mới anh em nhá nguyên đa nguyên kiện nguyên khối 100 phần trăm tôi để hẳn ra đây cho anh em nhìn thấy cái ờ, video anh em này bấm anh em này một này có thể để cự ly nó xa ra một tí vẫn là ví dụ nó xê dịch cự ly không quan trọng em nhá cái giọng rung này nó đang ở đứng ở cái mặt vị anh em khẳng định với em là ba trắng này anh em này ba rung ba trắng này anh em thấy không không thể sai được em nhá Đấy, đánh 10 đứng thì được cả 10 luôn tỷ lệ chính xác là 100% tôi khẳng định em là em ăn được tiền để có đồ chơi chuẩn nhất thì alo tôi số 0984314468 thầy thọ tôi chuyên đến cảm ứng rồi giải nghệ và bây giờ là chuyển sang bán đồ thì em mua hàng tôi sẽ tư vấn cho anh em cách nghe giọng rung không phải đếm làm gì nhiều cả ví dụ rung một đến hai nhịp là mình biết nó đang ở cái khoảng nào là có thể mình xuống người đánh luôn anh em nhá đấy có hai cái phiên bản đây đó là cái phiên bản không dây em này phiên bản không dây nó nhỏ gọn hơn nhưng anh em đánh cái phiên bản có dây ờ, tùy anh em để cho cái lựa chọn nó sáng suốt nhất đấy, tôi đeo vào đây em đi chơi này cự ly cứ một biết hai hết về anh em nha cái vị là vị mới 100% em đi này tránh cái trường hợp lừa đảo mua đồ không chính xác thì anh em làm tư vấn trực tiếp phải alo tôi Đấy, sòng suối lớn nhỏ mua cái đồ này là khách quen luôn chứ anh em đừng mong mua cái đồ gì mà cái giá của nó 2 triệu này hay 3 triệu mà anh em có thể đúc cái máy vào trong người mà đến sòng đến suối cứ sẵn đúc mà nó rung một rung hai là anh em chơi được rung một rung hai mà chơi được thì không ai người ta phải đi làm công nhân tháng 3 hay 4 triệu anh em nhá đây này tôi kiểm tra anh em tiếng nữa này ví dụ sấp đôi này anh em này bấm này anh em này một này Đấy, hai này nó sẽ lên đủ rung cho anh em em nhá ba này anh em có thể đeo vào trong người này bốn này năm này sáu anh em nhá đấy năm sáu khẳng định nó là sấp đôi rồi anh em thấy không đấy không thể sai được anh em này đấy, sóc thêm này sóc cho anh em cái tiếng cuối cùng nhá để anh em xem độ chính xác của nó là đang là đánh là ok không bấm này một này hai này ba này bốn này năm này năm vẫn đứng cái khoảng năm sáu sấp đôi anh em nhé năm sáu sấp đôi anh em này đây cũng thích bảng vị đây năm sáu sấp đôi này chuẩn đét anh em này cái đồ này đồ đẳng cấp nhất trong cái bộ môn liên quan đến cờ bạc bịp à, công thức bảng vị đây anh em này rất là dễ chơi dễ khẳng định em chơi là được tiền luôn đúng một cây vị và anh em luồn vị thì làm sao mình luồn cho nó khéo vị là vị nguyên đai nguyên kiện nguyên khối nhà tôi có hai cơ sở chính bến xe em đình hoặc bến xe miền đông sài gòn anh em gần lên trực tế hoặc mùa dịch này tôi sẽ gửi hàng cho anh em kiểm tra hàng thử hàng đúng hàng thanh toán anh em lên trực tiếp với cơ sở tôi đối diện của bến rồi để em thuận tiện đi lại hoặc tôi gửi đường xe khách xe ca thì ngoài ra tôi bán tất cả đồ liên quan đến thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bài lỗ công ty bài dấu về tất cả loại bài hãy bắt hình đĩa khiển đĩa chiều đĩa nam châm thì tôi để cung cấp cho anh em để cho một cái giá cả nó phải chăng anh em alo được tư vấn trực tiếp anh em nhé cảm ơn em theo dõi clip của tôi